mến chào các em học sinh đã đến với cuộc thi tìm hiểu về sử dụng an toàn tiết kiệm điện dành cho học sinh lớp 6. Tài khoản dự thi của học sinh được gửi về số điện thoại phụ huynh đăng ký tin nhắn sổ liên lạc điện tử. Tại giao diện thiết bị smartphone, chọn ứng dụng Chrome. Nhập tên miền lms.vnedu.vn Tại e góc phải màn hình, chọn đăng nhập. Nhập tài khoản và mật khẩu Chọn site sở giáo dục bà rịa vũng tàu vnpt edu vn Sau đó, chọn cuộc thi Tham gia vòng thi và bắt đầu làm bài thi. Đọc câu hỏi và chọn đáp án đúng. Sau khi tùy chọn tất cả các đáp án đúng, chọn nộp bài thi. sau khi hoàn thành bài thi thử học sinh sẽ đăng ký cuộc thi tìm hiểu về sử dụng an toàn tiết kiệm điện Chúc các em hoàn thành bài thi và đạt giải thưởng của Điện lực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.